bạc cầu rồi máy vẫn báo dung hai rồi tất nhiên số hai rồi đánh cả cái nội số hai mở này không bảo chuyện sai nhau nhá máy làm gì có chuyện sai người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai này nhau tiếp này bạc cầu rồi máy vẫn báo dung hai rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên sắp đôi rồi mở này không bao giờ chuyện sai nhau nhá kỷ niệm cho em một tiếng bạc này máy báo dung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 của cái năm 2020 này cái đồ này nó mới nhất hiện nay thì uh, cái hàng này thì mới nhập ở bên Trung Quốc về đấy thì cái đồ này nó là cái đồ nào thì anh em cùng theo dõi clip đây mình sẽ nói rõ về cái đồ này cho anh em xem cái đồ này nó chỉ cần là luồn quân vị vào thôi bát đĩa của người ta chỉ cần nguồn quân vị và anh em đánh cho mình quân cầu hai mái anh em nhé đây nó là một cái loại quân cầu hai mái thoái quân cầu hai mái đấy thì khi vào sân chơi ấy, bát đĩa của người ta vị thì là vị của mình mình luồn vào đấy thì vị thì anh em thể làm tất cả loại vị ví dụ như là vị chắn này vị bài vị đóm vị bao thuốc đấy đấy tất cả các loại bao thuốc bài chắn đóm hay cả vị bài nhựa đều có thể làm được đấy và anh em cái quân cầu hai mái này là như nào thì anh em cũng đã từng chơi với con nón đấy thì quân nón thì nó có cầu đấy là cầu một còn với cái quân này nó là cầu hai tức là cầu có cả cầu chẵn cầu lẻ anh em nhé có cả cầu chẵn cầu lẻ tức là khi mà đánh cầu ấy, ví dụ nó ra cầu chẵn thì anh em đánh gãy cầu chẵn đấy thì nó sẽ chuyển sang cầu lẻ đấy và đấy nó gọi là quân cầu hai mái đấy và anh em đánh cho mình cái độ chuẩn xác cái tỷ lệ của nó từ 80 đến 90 phần trăm anh em chơi đấy thì không đảm bảo tuyệt đối với anh em là sóc ván nào cũng ăn hay sóc ván nào cũng chuẩn anh em nhé cái này nó đánh theo tỷ lệ và cái tỷ lệ này thì đảm bảo với anh em một điều là anh em đánh đều tiền thì chắc chắn một điều anh em không bao giờ anh em sợ thua đấy thì anh em nào ấy, chơi sóc đĩa thì anh em cần hiểu biết về đồ như thế nào anh em chơi thì anh em mới có thể giành chiến thắng được đấy thì cái đồ này thì hoàn toàn nó không tang đây ví dụ này nam châm mình thử nam châm cho anh em xem đấy cũng nam châm đây mình thử quân vị cho anh em bát đĩa của người ta hoàn toàn xay chín anh em nhé quân vị cuối clip mình bóc quân vị trực tiếp cho anh em cho nó hoàn toàn nó xay chín cho anh em thoải mái đấy đấy, đấy không phải bát hình chứ gì nhá nam châm thử không ít soi đèn này này bát này hoàn toàn không có tang tích gì cả anh em nhé đấy soi đĩa điếc là chạy qua luôn này đấy, cho anh em xem này đấy, không có tang tích thì anh em nhé quân vị này quân vị thường nhá đấy, tí cuối clip mình bóc trực tiếp cho anh em xem đấy đấy đấy thì quân vị bát đĩa thì hoàn toàn xây chín thì anh em chơi thì đảm bảo với anh em một điều là anh em không sợ về vấn đề tăng tích luôn em nhé đấy và bây giờ mình sẽ sóc cho anh em này thì nó sẽ có hai cầu này hai cầu và anh em đánh theo cho mình là cứ đều tiền anh em đánh đấy anh em sẽ nhìn ra cầu gì thì anh em đánh vào đấy anh em nhé đấy sấp đôi này đấy, tư tưởng ra sấp đôi này. những cái ván đầu tiên ấy, thì anh em thể bỏ cũng được đấy ván đầu tiên sóc thì có thể bỏ vừa sấp đôi bây giờ ra lẻ này được chưa bắt đầu này cái này thì ai sóc cũng được anh em nhé lẻ này đấy đấy vừa hai tiếng lẻ thông hai tiếng lẻ thông đánh tiếng này tiếng lẻ tiếp vẫn lẻ này được chưa ba trắng à ba đen này đấy tiếp tục này nẻ tiếp này mở này vẫn ba đen này được chưa đấy ba cái đĩa bốn cái đĩa đấy nẻ này ba trắng này được chưa tiếp tục này ba trắng tiếp này đấy tiếp tục này vẫn ba trắng này đấy anh em thấy nhá cầu lẻ nhá rất dài đấy thì anh em cứ đánh đều tiền và đánh sập cái cầu lẻ này thì sẽ nó sẽ chuyển sang cầu chẵn đấy thì nó đến là quân cầu hai mái được chưa đấy vẫn nẻ này được chưa mở này vẫn nẻ này đấy nẻ rất nhiều anh em nhé cầu rất chuẩn luôn mở này sấp đôi này đấy bắt đầu sấp đôi thì tiếp tục bây giờ đánh gãy cầu lẻ rồi bắt đầu chuyển sang đánh cầu chẵn mở này sấp đôi này được chưa đấy tiếng vừa rồi sấp đôi tiếng này đánh chẵn tiếp này đấy sấp đôi đấy cứ từ từ đánh anh em nhé vừa đánh được cái cầu lẻ rồi thì bây giờ anh em đánh từ từ thôi mở này tứ tử đen này đấy thì tức là trong vòng 10 tiếng nó sẽ lên về nhiều về chẵn cho anh em tức là nó không biết là chắc chắn tiếng nào về chẵn hay tiếng nào về lẻ nhưng mà nó sẽ lên nhiều về cho anh em ví dụ vừa rồi mình sóc 10 tiếng đầu tiên nó lên cái cầu chẵn rất à cầu lẻ rất là dài đấy còn bây giờ sau 10 tiếng đấy thì bắt đầu nó sẽ lên cái cầu chẵn cho anh em tức là khi gãy cổ lẻ rồi sẽ lên cổ chẵn nhưng mà chưa chắc nhưng chưa biết chắc được là nó ra chuẩn 10 tiếng chẵn hay là 8 tiếng chẵn thông đấy chắc chắn nó sẽ ra nhiều chẵn cho anh em được chưa sấp đôi đấy có nhiều chẵn tứ tử đen sấp đôi đấy ra rất nhiều chẵn anh em nhé sấp đôi tiếp được chưa đấy thì vừa rồi mình đã test thử trực tiếp cho anh em một cái quân cầu hai mái đấy anh em cũng đã hiểu chưa về cái quân cầu hai mái này đấy thì mình đã nói rõ rồi quân cầu hai mái tức là nó có hai cầu một cầu chẵn một cầu lẻ đấy có thể là khi như vừa rồi ấy, mình sóc nó ra cái cầu lẻ trước đấy thì bắt đầu khi mà lên lẻ thì anh em đánh sập cầu lẻ cho mình đánh gãy cầu hết cầu lẻ thì anh em đánh chuyển sang cầu chẵn đấy và trong vòng tiếng bạc khi mà bắt đầu đánh gãy cầu lẻ rồi sang cầu chẵn đánh thì bắt đầu nó sẽ lên nhiều về chẵn và anh em cứ bền mặt để bền về chẵn anh em đánh cho mình cũng tương tự như với cầu lẻ vậy đấy, ví dụ nó lên chẵn rồi thì anh em bắt đầu chuyển sang lẻ thì anh em lại đánh nhiều về lẻ cho mình em chưa đấy thì đấy là cách đánh của quân cầu hai máy này và anh em nào mà chưa hiểu thêm thì anh em có thể là để lại những cái dòng gọi là comment bình luận ở dưới clip mình sẽ trực tiếp mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em để anh em biết tới hiểu về cái quân cầu hai máy này như nào anh em chơi đấy thì chào tất cả anh em nhé